chào tất cả mọi người à, Hôm nay mình sẽ à, review cho các bạn à, hai đồ chơi khủng long xếp hình Đây là đồ chơi thứ nhất Pterosaur là thằn lằn bay Đó à, Đây là mô hình thằn lằn bay Cái hộp của nó sẽ như thế này Đó, đây là các loại các loại khủng long mô hình của mình là đây pterosaur một thằn lằn bay Ở mô hình thứ hai đó, mô hình thứ hai thứ hai này là khủng long chân thú nè đó đây của mình là đây dilophosaurus khủng long chân thú rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn coi nha wow đẹp quá trong là nó sẽ như thế này đó bên trong sẽ như thế này nó còn một cái tơ giấy đây nó sẽ còn một cái tơ giấy giới thiệu là à, đây là khủng long Dilophosaurus đó à, body length là 600 cm à, khối lượng là khoảng nửa tấn Dạ. còn đây là cách uh, ờ, lắp ghép lại đây bây giờ mình sẽ mở mở cái con này ra nó có hàm răng hàm răng sắc nhọn luôn ừ, cái đuôi dài đó, còn đây là bàn chân thủ nè mọi người Ngồi bây giờ không biết nó sẽ thảo lắp thế nào đây Mình cũng chưa có xem luôn đó mọi người À, đó đây, là các mảnh ghép nè mảnh ghép là mình sẽ tháo ra rồi mình lắp lại đó sau khi lắp lại thì nó sẽ như thế này rồi khủng long tranh thủ này với hàm răng sắc nhọn rồi bây giờ mình sẽ mở tiếp mô hình thứ hai đây là thằng lằn bay thằng lằn bay à. đây bên trong nó cũng có một cái tờ giấy là giới thiệu con ờ, thanh lanh bay bé rồi sáu rồi uhm, nó bay khoảng à, cái cạnh của nó khoảng ờ, một ngàn hai cm trọng lượng là 200 gram thức ăn nó ăn thịt đó mọi người trời ơi đây là động vật ăn thịt nha mọi người rồi nó sẽ uh, con này bay được luôn con lăn bay đó đây là, là các mảnh ghép của con con lăn bay Câu một đúng rồi Đó, bây giờ mình sẽ nhảy ra Wow, đây nha mọi người Trời ơi, nó quá đẹp luôn Cái cảnh nè Cảnh rất là dài luôn thảo ra được mọi người đó đây là cái cổ nè thấy chưa còn đây là cái cảnh này trời ơi <laughs> đó, thảo hết tay luôn nha đây đây là <laughs> đây là hai mô hình khủng long sau khi mình đã mở hộp đây là một khủng long chân thủ và một con thanh lam bay một con hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau